cái này ông phải ờ, tức là ngoài cái việc ấy là phải nhịp nhịp cái ga ấy ừ. nhịp ga thì nó sẽ chạy đúng như thế đấy à, ông nhịp ga ví dụ như này nó sẽ bám được nó thủ thuộc vào ga nhiều Phể quá không ạ?